Vâng, xin chào tất cả các bạn, những học viên đến với chương trình, đến với khóa học uh, thanh lọc, chữa lành trong ba gốc của Đặng Phương. Khóa học này là khóa học thứ tư ở trong cộng đồng của thầy Trần Việt Quân. Và uh, với những cái kiến thức mà đáng ra các bạn phải đến trực tiếp để để để gặp tôi ở trong các cái uh, lớp thành lập offline thì hôm nay các bạn lại chỉ cần ngồi nhà mà các bạn phải các bạn cũng có thể làm được những cái điều mà đáng ra phải đến các lớp uh, offline <clears throat> thì điều đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải hiểu cơ thể độc tố là như thế nào và làm thế nào mà chúng ta cần đào thải độc tố như các bạn biết ngay thời điểm này là thời điểm Covid-19 đang đang có thể là bùng phát rất mạnh. Thì chúng ta hiểu tại sao Covid-19 đang bùng phát rất mạnh mà ở một số nước người ta đang có đang có những những những uh, cái uh, nguồn vaccine để phòng chống Covid thì người ta chỉ tiêm cho những người trung trung tuổi, cao tuổi trở lên, những người tuyến đầu. Tại sao lớp trẻ người ta không không tiêm? Tại sao thanh thiếu niên không phải tiêm? Bởi vì sao các bạn biết không? Thanh thiếu niên độc tố nó rất ít. Vì vậy, vì vậy kháng thể trong cơ thể chúng đang rất mạnh. Covid không thể tấn công được chúng. Các bạn có có nhận ra cái điều này không? Cơ thể chúng ta lúc trẻ rất thơm nhưng bắt đầu 25, 30, 35 tuổi thì mùi cơ thể bắt đầu hôi dần. Lúc trẻ khi yêu nhau cái tuổi 18 20 ấy thì ôm nhau hít hà bởi vì bởi vì sao? Chúng ta có mùi cơ thể rất thơm. Nhưng tại sao 35 40 tuổi rồi đến 50 tuổi đến 60 tuổi thì cái mùi cơ thể gọi là mùi người già càng nặng nề. Chúng ta gọi là mùi người già. Nhưng thực tế đấy là mùi gì? Độc tố tích tụ trong cơ thể nó tiết ra đường mồ hôi và vì sao trong cái covid ừ, trong cái cái video đại dịch covid 19 và kháng thể tự nhiên tôi lại dự đoán các cái nước mà châu Âu đó hoặc Mỹ đều là những cái nước mà khi Covid tấn công vào họ gục ngã rất nhiều thì các bạn có cảm nhận rằng khi đứng cạnh những người mà người châu Âu, người Mỹ đó thì chúng ta có thấy mùi mồ hôi của người ta rất hôi không ạ? Hôi hơn người châu Á chúng ta các bạn bây giờ nhìn thấy Ấn Độ các bạn đứng cạnh ông Ấn Độ có hôi không ạ nó hôi hơn rất nhiều so với người Trung Quốc người Việt Nam chúng ta nên là chúng ta nhận thấy là cái cái cơ thể có mùi mồ hôi ấy, nó khét và mùi khó chịu ấy thực tế đấy là mùi độc tố trong cơ thể nó tích tụ và để độc tố tích tụ như vậy không những nhìn ở trong Covid-19 thì chúng ta thấy người càng nhiều tuổi thì độc tố càng nhiều và chúng ta lại nhìn thấy những lớp trẻ covid nó không tấn công được chứng tỏ điều gì kháng thể nó đang rất tốt kháng thể tốt bởi vì sao độc tố chúng nó ít các bạn khi thanh lọc đào thải ra những cái độc tố thì các bạn mới thấy càng nhiều tuổi độc tố càng nhiều càng bệnh nan y độc tố càng nhiều và ở đây các bạn cũng nhìn thấy Nếu như tuổi 18, 20 các bạn cho đào thải độc tố đi Độc tố đi Phương pháp của tôi đi Ở độc, ở gan Rất nhiều đứa trẻ không có gì Trắng trơn Điều này chúng ta đã nhìn nhìn ra là gì ạ? Độc tố tích tụ là do năm tháng, do tuổi tác và do chính cái chỉ số EQ mời nghe bài giảng của tôi thì các bạn mới ngộ ra đó đây chính là điều mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có niềm tin khi đào thải độc tố này và để có kháng thể tốt trong cái mùa dịch hay để phòng chống các bệnh nan y kể cả là ung thư thì các bạn phải loại bỏ độc tố ra thì các cái bài giảng của tôi những cái giờ sau thì các bạn sẽ nắm được nắm được độc tố tích tụ như nào tại sao độc tố hình thành tại sao nó có sự logic từ độc tố đến đến các cái nguồn gốc mà các bạn nhận dần nhận dần ra ở trong cơ thể chúng ta để có kháng thể tốt thì các bạn phải đào thải độc tố đó là điều căn bản nhất và để cho bệnh nan đi không hình thành từ kể cả bệnh ung thư các bạn hãy đào thải độc tố làm sao cơ thể chúng ta không axit không độc tố đấy là điều quan trọng nhất quy trình các bạn sẽ phải nhịn ăn một ngày sau khi các bạn đã ba ngày trước các bạn phải ăn chay để làm dễ là dễ dàng để làm gì làm sạch đường đại tràng và ngày thứ tư các bạn phải nhịn ăn ngày đó các bạn nhịn ăn có sợ không các bạn biết không tôi vừa cách đây khoảng 25 ngày tôi nhịn ăn 3 ngày nhịn ăn của tôi là nhịn ăn nhịn uống không uống một giọt nước nào trong 3 ngày nhưng đáng lẽ ra tôi phải nhịn ăn nhịn uống 7 ngày tôi với một một chị bạn trong cộng đồng tâm đức heo nhưng bọn tôi ấy, mới 3 ngày còn có một cái chị đã nhịn ăn 7 ngày không ăn không uống một giọt nước và tiếp theo chị nhịn ăn và uống một chút nước hơn 25 ngày nữa các bạn thấy vi diệu không? Nên một ngày không ăn mà uống nước các bạn Nó cực kỳ đơn giản thôi Tuy nhiên cũng có một số người Nghe nói không ăn là các bạn choáng Các bạn thấy có cơn đói Các bạn hãy làm những điều như sau cho tôi Nếu thấy cơn đói cồn cào trong ruột Đấy là do gì? Do axit dạ dày được tiết ra mà nó tiết ra đúng bữa nhá đúng cái giờ chúng ta ăn trưa à, thì cơn đói nó lên thì đấy là gì cái giờ đó là theo thói quen cơ thể chúng ta vận hành não bộ của chúng ta vận hành lại tiết ra cái dịch axit đó là axit chlorhydric ở dạ dày để gì để nó đưa thức ăn vào khi thức ăn đưa vào là nó sẽ gì phân hóa thức ăn đó thì bây giờ chúng ta dùng động tác gì nhai nước bọt các bạn dùng một thìa nước hoặc một ngụm nước nhỏ ngồi nhai nhai chóp chép nhai 70 lần thì cái ngụm nước bọt nó rất to lên các bạn nuốt một nửa còn bớt lại một nửa các bạn lại nhai chóp chép 70 lần nuốt một nửa các bạn cứ nhai như vậy 10 phút sau không thấy cơn đói đâu cả mà các bạn thấy khỏe nha nuốt nước bọt các bạn thấy khỏe tiếp theo khi chúng ta mệt mỏi thì hãy dùng động tác thở như sau thời động tác này là động tác nuốt khí chứ không phải là thở là nuốt khí hớp khí vào miệng ngậm mồm lại nuốt khí xuống xong mới thở ra nuốt khí xuống thở ra cứ liên tục như vậy liên tục như vậy thấy mình khỏe lên rồi thở nén khí lúc này chúng ta thở bằng mũi nếu đưa lưỡi lên nếu răng trên nhíu ở môn đưa khí xuống bụng dưới giữ khí cảm nhận năng lượng đi vào trên đầu lây phây lây phây như ngọn gió nhẹ nhẹ trên đỉnh đầu giữ khí khi nào không nhịn được nữa thở ra liên tục như vậy các bạn thấy tỉnh táo ngay và chúng ta sẽ làm được những cái điều mà chúng ta cảm thấy nó hơn hẳn những ngày thường mà chúng ta và chúng ta sẽ cảm nhận được là cơ thể chúng ta làm được mọi điều ngoài tưởng tượng tôi đang chuẩn bị một quy trình 14 ngày không ăn đó tôi đang chuẩn bị quy trình này trong đó có 7 ngày không ăn không uống và 7 ngày uống một chút nước nên các bạn một ngày không ăn mà uống nước nó là bình thường nó rất nhẹ nhàng các bạn nha tôi đang đi tôi luyện cơ thể mà các bạn thấy đó cơ thể tôi gần như ăn chay trường mà đâu có yếu và trong bài giảng của tôi trong chương trình này các bạn sẽ nhận được ăn thế nào là khỏe ăn thế nào để cho cơ thể mình có sức đề kháng tốt nhất và quy trình này các bạn sau 3 ngày đầu tiên là các bạn phải ăn chay trước khi vào thanh lọc. Sau khi ăn chay xong thì các bạn hãy bước vào ngày thứ tư là sáng ra đào thải độc tố ở trong đại tràng bằng cách uống nước chanh với muối. Các bạn nhá, chỉ cần chanh với muối. Đó. Nếu các bạn cảm thấy muốn một chút thì các bạn thể có thể pha cho tôi một thìa đường nhỏ đường đỏ cấm được đường trắng đường trắng là độc đường đỏ pha vào các bạn uống thì nó rất dễ uống và các bạn uống xong các bạn dùng quy trình quy trình như sau đưa tay bước hai chân bằng vai đưa tay lên trên đỉnh đầu ngược tay lên trên cao và lắc không lắc hết biên độ ở đây sẽ có bài giảng gửi cho các bạn Sau khi lắc một lúc mà các bạn uống từ 5 đến 7 cốc nước Nó tương đương với khoảng lít rưỡi đến 2 lít nước Có thể 2 lít rưỡi Thì các bạn thấy nó ngang cổ này Các bạn xoa bụng Vừa uống vừa lắc vừa xoa bụng Sau khi nó xuống thì các bạn hãy xuống dưới bụng thì các bạn thấy trướng bụng mà lại không buồn mót đi đại tiện thì các bạn xoa bụng xoa môi xoa mép theo hình dấu hỏi từ phải sang trái vuốt xuống cằm thành dấu hỏi vuốt chậm và nặng tay vuốt như thế này mục đích là để mở van hậu môn các bạn nhá vuốt như thế mà mở van hậu môn đó những người đại tiện thì hãy điện cho nhân viên chúng tôi để nhân viên tôi hướng dẫn nếu các bạn có thể thì nên mua nên mua cái túi đào thải đại tràng trước khi vào thanh lọc thì nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều và cái phương pháp này thì các bạn sẽ chữa lành được cái bệnh mà đi đại tiện nha, táo bón kinh niên vì vậy cái đào thải đại tràng đó nó rất cần thiết sau 3 ngày thanh à, ăn chay các bạn đi vào quy trình đào thải độc tố ở đào thải à, đại tràng sạch làm sạch đường ruột ở đại tràng xong thì ngày hôm đó các bạn nhịn nhìn cả ngày và các bạn dùng bài hấp khí, hít thở khí, nén khí và ăn nước bọt thì các bạn sẽ thấy cơ thể mình khỏe mạnh bình thường, không có cơn đói. Tiếp theo đến chiều tối, đến tối sau khi nghe các bài giảng của tôi, các bạn hãy cố gắng làm sao mình nghe được bài giảng giống như ở lớp học. Bởi vì các bạn may mắn hơn rất nhiều là các bạn đang nhận cái bài online ở lớp học thì mọi người phải di chuyển đến những trung tâm và các bạn phải chi phí tiền ăn tiền phòng tiền ở đó, tiền hội trường ở đó nên các bạn đang rất may mắn khi các bạn đang dùng uh, các cái phương pháp đào thải online này và các bạn đặc biệt với kiến thức mà tôi đã hàng chục năm tìm hiểu tìm ra gốc bệnh tại sao cơ thể mình bị ung thư đó và khi ung thư thì tại sao cơ thể bị nhiễm axit khi cơ thể nhiễm axit thì tại sao lại là đường ruột kém mà khi cơ thể có đường ruột kém thì tại sao lại là do nấm candida gây nên rồi tại sao đường ruột kém lại là là do nấm candida gây nên và tại sao nấm candida phát triển quá mức lại do cái toilet gây nên đó nghĩa là nó thành một cái chuỗi để các bạn nhận ra nhận ra cái gì cái lỗi trong cuộc sống chúng ta đó và lúc đấy các bạn mới biết giá trị tại sao hàng chục năm mất rất nhiều công và nhiều thời gian tiền bạc để tôi tìm ra được giải pháp này nên những cái kiến thức mà tôi trao cho các bạn ở đây là những cái kiến thức vô giá các bạn nhé là kiến thức vô giá đó. trong khi đó các bạn đã được thanh lọc đào thải độc tố ở gan ra đó và tôi muốn các bạn làm thật đúng để các bạn sống khỏe sống thọ và sống trẻ hơn tuổi các bạn trong thời điểm này đó là cái điều tôi mong muốn khi các bạn trở thành những người trong cộng đồng của tôi hẹn gặp các bạn vào những giờ học tiếp theo để các bạn nắm được những quy trình và những giải pháp tận gốc của những căn bệnh nan y